có lẽ là ở cái gương mặt sao tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh tại vì là mặt của con cái cấu cái cấu hình nó vậy rồi ờ, nhìn nó hả? <laughs> nhìn nó hơi khó chịu dạ, nếu như mà con không cười cấu hình khó chịu hả dạ <laughs> mình mình, mình thay cấu hình <laughs> nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu là con bằng tuổi con gái lớn cô con bé xí ngầu cái tuổi này nó vậy đó linh ơi ờ, để ừ. coi coi cấu hình sao mà không có cười coi Trời xinh mà Con nhà đó không cười là nhìn nó khó chịu liền Đâu à. không cười coi Đó à, Nó giống xiên hựa lên Nhìn quạo quá <laughs> Về ờ, tiền bạc gia đình á Nếu mà có gia đình thì à, Theo em ai sẽ là người giữ ừ, tiền bạc em Đối với em thì em em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn Là để cho một người giữ Ok cưng anh thấy ờ, ok đó cưng <laughs> Rồi bây giờ à, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. À, lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân, cùng chào. bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 à, tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang à, làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. À, <laughs> ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Ừ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân à, Em chào anh Quyền Linh với cả Chú luôn Chú à, luôn không phải gì phải anh cả Dạ vâng Chú luôn Chú Quyền Linh ờ, và bạn nào ở bên kia à, Con tên là Phương Anh Năm ừ. nay con 27 ờ, tuổi ừ. à, Quê con thì ở Hà Nội ừ. à, Nhưng mà con sống Con sinh ra Quảng Ngãi À Con vào Sài Gòn được 2 năm Vậy đó Đang dạ. làm gì con? À, dạ con đang là nhân viên marketing À vậy dạ. À, em trai bây giờ à, em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi ờ, à, điểm yếu điểm mạnh của mình là gì con nói về điểm yếu trước đi rồi nói đi thứ nhất là là cho, cho công việc vẫn hay hút thuốc ừ. đó thì cái đó là điểm yếu rồi mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường á điểm mạnh thì con có thể nấu cơm nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt rũ là con làm được hết nói chung là lo cho gia đình thì ok quan tâm người khác rồi nhà gái con à, mình à, giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp lớp 8 rồi ừ. nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con còn điểm còn yếu về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt Sao? tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần ừ. hoặc là chảnh tại vì là mặt của con cái cấu cái cấu hình nó vậy rồi ờ, nhìn nó hả? nhìn nó hơi khó chịu dạ, nếu như mà con không cười cấu hình khó chịu hả dạ mình mình thay cấu hình nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu là con bằng tuổi con gái lớn cô con bé xí ngầu cái tuổi này nó vậy đó linh ơi rồi để ừ. coi coi cấu hình sao mà không có cười coi thôi xinh mà vâng rồi nó không cười là nhìn nó khó chịu liền đâu à. không cười coi đó à, nó giống xiên hồ á linh nhìn nó quạo quá đó. không vậy cứ cười hoài đi dạ ha mình cười bằng mọi cách hơi cười, hoài đi bây giờ này nè à, mình có mấy mối tình đây à... nói cho nhà gái biết đi với con thì có hai mối tình hai mối mối tình đầu tiên là từ thời uh, học sinh rồi bỏ qua bỏ qua mối, mối tình. tình thứ hai là từ năm 27 mấy năm không trong vòng một năm thôi à, yeah. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn ừ. làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. bạn không chi tiền đúng không? <laughs> <laughs> làm chung công ty không chi vì tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. À, dạ. quản lý chặt quá nha. <laughs> Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình à, Con có mấy mối tình nè? À? Con mấy mối tình rồi? Dạ con à, khoảng 4 năm mối tình. Trời. Cha cũng giữ à nha Vậy là cười đó nha Rồi sao chia tay 4 năm mối đó dạ uh, nói chung là không hợp thì không không không, không có duyên thì không có tiếng mối dài nữa. nhất là mấy bao lâu dạ khoảng 2 năm mối ít nhất là uh, ít nhất thì khoảng ờ, uh, 6 tháng ạ cũng nhiều rồi nha vậy là yêu nhau cũng vậy lâu yêu lắm mà sớm á, yêu ừ, sớm yêu chứ sớm rồi <laughs> bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà trung thủy trung cái thủy. đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình đúng rồi thì nó mới có được cái sự chung thủy đó rồi. ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay ừ. là uh, soái ca gì hết thì chỉ gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi hiền dạ. lành ưa nhìn con đó. thích những người nhìn hiền lành để cô qua cô coi có hiền thôi, thôi. không ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao chào con dạ. Ừ. thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không con thì chị sợ ờ, bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi ừ. con cao mét mấy con thì mét sáu ba mét sáu ba rồi à. tốt rồi mét sáu ba được không con dạ hơi thấp hơi thấp rồi mét ba ba mới thấp <laughs> rồi à, bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con người bạn gái phải ừ, như thế nào con thì dễ thôi cao trên một mét năm là được ừ, ừ. người đầy đặn nhưng mà không mập quá ừ. đầy đặn cỡ đó được chưa từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha nha ông mối mai nha còn về um, khuôn mặt thì sao con muốn như nào nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á nhìn là coi như là khó gần lắm á không không sao cô thì con sẽ cho bạn cười hoài rồi đúng rồi hay sẽ cho bạn cười hoài đúng không dạ. cứ chọc là cười thôi hỏi kiến người thân thôi đúng rồi con đi với ai vậy ừ. à, con đi với anh con à, con chào cô hồng vân chào chú quyền linh à, chào tất cả khán giả trường quay con là sơn anh họ của cương thì hôm nay thật sự đã rất là bất ngờ mà khi cương gọi để đi tham dự chương trình này thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu nãy giờ chắc cương chưa hỏi em thì anh anh hỏi này tí ha cái à, về tiền bạc gia đình á nếu mà có gia đình thì à, theo em ai sẽ là người giữ ừ, tiền bạc em đối với em thì em em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ ok cương anh thấy ờ, ok đó cương <laughs> con đi với ai dạ con đi với chị gái ruột chị gái ruột ơi dạ. đâu rồi chào cô hồng ừ. vân và chào chú Huyền linh thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi và hôm nay rất là ờ, vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi ngồi cạnh nhau và bị vướng một một cái ờ, xe dạ. hoa như thế này á, thì thấy <laughs> rất là hợp luôn về ờ, cả uh, ngoại hình rồi cả cách nói chuyện chỉ mong rằng là sau khi bức rèn được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn còn về ngoại hình và cái, cái cách mình các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ à. tốt rồi cảm ơn đâu mở, mở rào mở rào quà đi ha con dạ mở quà có ý nghĩa món quà của mình chào anh quá trời vậy đó hả con tặng cái gì mà tặng quá trời cái này tặng là vậy hoa. tặng quà phủ đầu mà ừ. dạ em sợ có thấy lạnh không à có anh ừ. em đoán được cái gì rồi chị em nghĩ là kem ờ chụp chính xác ừ. cái này là quả cầu nè nó cui te cho nè à, có một người hai con... đứa sẽ như vậy à một người con trai một người con gái dạ ờ đây anh uh, có thể à. mở cái uh, cuốn cuốn sổ này ra nó không phải là cuốn sách à. cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt ờ, rất là hay rất là đặc biệt anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi <laughs> thì anh anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó ok mở đọc đọc luôn con chào anh đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy. Cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông tranh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. rồi. Quá trời hay rồi. Mới con Trang muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú có em Linh ở đây rồi. Linh hồi đó không có lãng mạn gì không Linh? À, không, đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ vậy là em vô uh, Sài Gòn 2 năm à? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ tựa tựa như vậy như anh thì anh đam mê công việc cái gì anh cũng làm ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết ừ. cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ tối có khi là 10 giờ mới đến nhà nhưng mà đó là anh đang độc thân ừ. mà anh cảm thấy ừ, làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn cho nó vui biết đâu được đấy <laughs> sẽ có một ngày nào đó ta làm năm rưỡi là anh chạy thẳng về nhà anh chỉ cần một lý do thôi <laughs> Hiện tại thì anh ờ, ở Sài Gòn anh ở một mình hả? À, anh ờ, ở Tân Phú ở cùng mấy anh em nữa. À, thì, thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản à, lý về ví, cái gì? Ví dụ khi anh đi anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó nó nó sẽ mất hay khi mà anh đi là anh nói anh đi và giờ anh về là anh sẽ về đó vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng ờ, thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè những okay, cái công việc sao. riêng của em được không không sao bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được thì mình mình vẫn phải có quan hệ xã hội bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm giặt rũ rửa chén ai về trước thì làm hay là hôm nay em mệt anh mệt phụ nhau vào làm chứ không phải không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường ừ. này nọ đó thì anh cũng chia sẻ thẳng em có hay ghen không không anh em không ghen à. em cũng không thích quản lý ừ. tại vì em rất là dễ tính nên là lúc trước là em hay bị phản bội á là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó em đề cao ở cái sự mà tự giác thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không không còn trẻ nữa cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định đã tìm hiểu mình sẽ tiến tới bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi còn à, em thì sao khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn em thì em sẵn sàng rồi tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế xong rồi em mới uh, quyết định em đăng ký cái chương trình này đó nói chung là em thì em sẵn sàng mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được người đó cũng có ừ. thể đồng hành với em được em à, khá là mạnh mẽ cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không có thể cô còn ghê hơn mình nhưng mình phải làm sao không nhưng mà đối với anh bình thường cứ để em cười vậy là xinh rồi tốt quá tốt tốt rồi tốt rồi okay. tốt quá rồi câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy cứ để em cười là hay rồi bây giờ nào em hãy tiến tới nắm tay cô gái ừ này Và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy đúng rồi còn... để chúng ta thử trao nha cảm xúc xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa không nắm hai tay hết đi đó cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường đó giọng con rất là hay luôn á rồi Cảm bạn gái hát một câu rồi nó đáp lại đi trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời dù tình ta sẽ chia em vẫn yêu anh trời ơi hay Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á ừ. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ Đúng mà rồi. rất là hay luôn Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói Mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện à, Chúng mình à, gặp nhau nó là cái duyên Còn đến với nhau được hay không nó là cái nợ Em có thể để anh trả cái, cái nợ đó cho em hay không Đó là quyền của em Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi ok rồi, rồi. rồi. cảm ơn em nó không cần gì đến mình nữa rồi chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn một một mà nó cạch cạch hết luôn rồi linh ơi vân bị hốt hoảng quá hai ba bấm chưa đó cắt cắt bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau ok rồi bây giờ sẵn vậy đặt nụ hôn đầu tiên đi con ngại đó cái đó không ngại được cái đó là luật rồi dạ nói vậy sống thôi, chứ và làm việc theo pháp lắm. luật nghe vâng. tao chưa nói gì hết mà vẫn tưởng nó ngại <laughs> anh xin phép nha hãy nắm tay nhau thật chặt trời ơi